Hãng nghiên cứu và phân tích Economist Intelligence Unit vào hôm 10 tháng 2 đã công bố báo cáo chỉ số dân chủ vào năm 2021, trong đó Việt Nam được xếp vào nhóm nước có thể chế toàn trị. Hãng này đánh giá mức độ dân chủ của một quốc gia dựa trên 5 yếu tố, bao gồm bầu cử, sự hiệu quả của chính quyền, tỷ lệ tham gia chính trị, văn hóa chính trị và quyền tự do cá nhân. Các quốc gia trên thế giới được chia ra làm bốn nhóm ứng với các độ dân chủ khác nhau. Xếp trên nhất là nhóm nước dân chủ hoàn thiện, thứ hai là nhóm nước dân chủ khiếm khuyết, thứ ba là dân chủ lai tạp và cuối cùng là nhóm các nước toàn trị. Đây là hình ảnh danh sách các nước độc tài ở châu Á theo chỉ số dân chủ của năm 2021. Kể từ khi báo cáo chỉ số dân chủ được thực hiện từ năm 2006 tới nay, thì Việt Nam luôn được xếp vào nhóm các nước không có dân chủ. Tuy nhiên, về mặt thứ hạng thì lại có chuyển biến. Nếu như trong năm 2006, Việt Nam đứng thứ 145 trên tổng số 167 quốc gia và vùng lãnh thổ với mức độ dân chủ, thì trong năm 2021, mức hạng của Việt Nam đã có chút cải thiện, leo lên vị trí thứ 131. Thế nhưng, điều này có thể được lý giải rằng do tình hình dân chủ ở nhiều quốc gia khác đã thụt lùi nghiêm trọng, đơn cử như ở Venezuela và Campuchia, hai nước đứng trên Việt Nam vào hồi năm 2006 nhưng do xảy ra khủng hoảng chính trị trong những năm gần đây nên đã bị tụt hạng. Bình luận về thứ hạng của Việt Nam trong báo cáo này, ông Nguyễn Tiến Trung, nhà theo dõi và bình luận chính trị, đã gửi cho Đài Tiếng Nói AFA quan điểm của ông qua nhắn tin như sau. Sau khi đọc báo cáo của tổ chức này, tôi thấy đây là một nghiên cứu rất công phu và có tính tổng quát cao. Các tiêu chuẩn để đánh giá một nền dân chủ rất đầy đủ và rõ ràng. Việc Việt Nam tiếp tục được xếp vào nhóm các nước toàn trị không có gì là ngạc nhiên vì bao nhiêu năm nay vẫn như thế. Nhìn vào tiêu chuẩn xếp hạng thì thấy không có nhiều điểm sáng nào ở Việt Nam. Ông cũng chỉ ra vấn đề là cả năm lĩnh vực được cơ quan nghiên cứu dựa vào đó để nhằm đưa ra chỉ số dân chủ ở Việt Nam. Như không có bầu cử tự do, chính phủ thì tham nhũng, người dân không có quyền tham gia chính trị các chiến dịch đàn áp của chính quyền dẫn tới văn hóa chính trị không phát triển và quyền công dân bị xâm phạm nghiêm trọng. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo và nhà hoạt động xã hội liên tục bị xét xử vào hồi cuối năm 2021. Trong năm 2021, chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc bắt bớ và xét xử những người bất đồng chính kiến. Theo thống kê của Đài Á Châu Tự Do, thì năm 2021 đã có khoảng 40 người bị bắt trong các vụ án có yếu tố về chính trị. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài, người sáng lập Hội Anh em Dân Chủ thì cho rằng Việt Nam được xếp thứ 131 trên tổng số 167 quốc gia và khu vực về mức độ dân chủ vẫn còn là cao. Ông nói như sau. Theo quan điểm của tôi thì Việt Nam sẽ phải đứng một trong 10 nước đội sổ với các nền dân chủ trên thế giới. Lý do mà ông đưa ra là chúng ta đều biết rồi dân chủ tức là người dân có quyền làm chủ đất nước thông qua cái lá phiếu của mình bằng cách là lựa chọn cái đảng cầm quyền và người lãnh đạo đất nước thông qua các cuộc bầu cử tự do, công bằng, có sự tham gia của nhiều đảng phái chính trị. Đấy gọi là cái cơ bản nhất của nền dân chủ. Thế thì Việt Nam chưa bao giờ có đa đảng, mà chưa có đa đảng thì chắc chắn là chưa có dân chủ rồi. Trên bình diện thế giới, các quốc gia châu Âu chiếm đa số trong nhóm các nước dân chủ toàn diện, với 12 nước lọt vào thứ hạng này, trong đó có Na Uy là nước được đánh giá là dân chủ nhất thế giới. Trong khi đó, Hoa Kỳ được cho là nước có nền dân chủ khiếm khuyết khi chỉ xếp hạng 26 trên tổng số 167. Đây là hình ảnh cựu đại úy công an Lê Chí Thành lúc mới bị bắt ảnh bên trái và lúc ông này ra tòa án sơ thẩm bên phải cho thấy ông đã bị tra tấn đến quẻ chân. Mới đây, luật sư cho biết ông bị khởi tố thêm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, tức là án chồng án sau khi đã bị xét xử về tội chống người thi hành công vụ. Ở khu vực châu Á thì bất ngờ nằm ở việc Đài Loan ngoi lên trở thành nền dân chủ hoàn thiện nhất, xếp trên cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc. Hòn đảo này cũng đứng thứ 8 thế giới về mức độ dân chủ. Việt Nam thì bị xếp trong nhóm các nước toàn trị bao gồm Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar Bắc Triều Tiên, Cuba, Venezuela. Việt Nam đã trở thành nhà tù lớn thứ ba thế giới đối với các tự do báo chí. Việc Việt Nam kết án tù thêm hàng chục nhà báo trong năm 2021 đã khiến quốc gia Đông Nam Á này trở thành nhà tù lớn thứ ba trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Myanmar. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF ghi nhận con số lớn nhất từ trước đến nay những người viết báo đang bị cầm tù trên toàn cầu. Thống kê hàng năm mới được tổ chức EF công bố cho biết một con số kỷ lục các nhà báo 488, trong đó có 60 phụ nữ, đang bị giam giữ trong các tù trên toàn thế giới, trong khi 65 người khác đang bị bắt giữ làm con tin tính đến tháng 12 vừa qua. Theo Tổ chức chuyên vận động cho tự do báo chí độc lập và đa nguyên trên toàn cầu, những nhà báo này bị bỏ tù và bị bắt giữ chỉ vì họ làm công việc của mình và con số này tăng hơn 20% so với cùng kỳ thời gian này năm trước đó. Chủ yếu do các vụ chấn áp đối với báo chí ở Myanmar, Belarus và Hồng Kông. Với 43 nhà báo bị cầm tù sau song sắt, Việt Nam chỉ xếp sau có Trung Quốc với 127 người và Myanmar với 53 người hoạt động báo chí đang bị án tù. Năm ngoái, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất thế giới, sau Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Ai Cập với 28 người. Đây là hình ảnh ba nhà báo Hội Nhà báo độc lập bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 2021. Chưa bao giờ có nhiều nhà báo và các blogger vì lợi ích cộng đồng phải ngồi tù như lúc này. Ở Việt Nam, đó là trưởng ban châu Á Thái Bình Dương của tổ chức phóng viên không biên giới Daniel Basdan nhận định với Đài tiếng nói Hoa Kỳ. Ông nói, Việt Nam là nhà tù lớn thứ ba của thế giới đối với các nhà báo ngay sau khi chế độ chuyên quyền như Trung Quốc của Tập Cận Bình và Myanmar do chính quyền quân nhân cai trị. Con số thống kê số lượng nhà báo bị cầm giam ở Việt Nam được đưa ra trước khi tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử nhà báo tự do Lê Trọng Hùng và tuyên phạt những người thường phơi bày vấn nạn tham nhũng trong nước 5 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước hôm 31 tháng 12. Trước đó, trong tháng bốn nhà báo bất đồng chính kiến, trong đó có nhà báo nổi tiếng như Phạm Đoàn Trang cũng đã bị đưa ra xét xử và nhận các bản án từ 6 đến 10 năm tù. Theo tổ chức phóng viên ESF không biên giới, Việt Nam nằm trong số những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nữ. Bên cạnh Belarus, nước đang giam giữ rất nhiều nhà báo nữ hơn Nam cùng Myanmar và Iran. Số lượng các nhà báo nữ được tổ chức phóng viên không biên giới thống kê nhiều hơn bao giờ hết và chiếm 12,3% tổng số những người làm báo bị bỏ tù, tăng gần gấp đôi so với 4 năm trước đây. Trung Quốc cũng là nước giam giữ nhiều nhà báo nữ nhất với 19 người. Thống kê của tổ chức có trụ sở tại Paris cho thấy hiện có 4 nhà báo nữ đang bị giam cầm ở Việt Nam, trong đó có bà Phạm Đoàn Trang, người từng được Tổ chức Phóng viên Không biên giới trao giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng. Nữ nhà báo bất đồng chính kiến được quốc tế công nhận vì sự đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị kết án 9 năm tù vào hôm 14 tháng 12. Trước đó, trong năm 2021, Việt Nam cũng đã đưa ra xét xử một loạt các nhà báo, trong đó có Hội Nhà báo độc lập vào tháng 1 và nhóm báo sạch vào tháng 10. Đây là hình ảnh nhóm báo sạch bị cáo buộc tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập và blogger của Đài tiếng Hoa Kỳ là một trong số hai nhà báo duy nhất trên thế giới theo thống kê của tổ chức ESF, bị tuyên án nặng nhất với 15 năm tù trong năm 2021. Cũng theo tổ chức phóng viên không biên giới, việc ông Dũng lập xã hội nhà báo độc lập là một sự bất thường trong một đất nước mà tất cả các phương tiện truyền thông được cho là phải tuân theo đường lối của ban tuyên giáo. Và án tù nặng cho nhà báo Phạm Trí Dũng cho thấy lập trường cứng rắn hơn của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện ở Hà Nội. Tình hình tự do báo chí ở Việt Nam hiếm khi tồi tệ như hiện tại trong lịch sử đương đại ở đây. Ông Bastard đã nói và cho rằng chính phủ Việt Nam đã tăng cường trấn áp các nhà báo bất đồng chính kiến trong năm qua, một phần do sự làm ngơ của cộng đồng quốc tế. Rõ ràng là các ràng buộc thương mại đã che khuất khiến nhiều chính phủ phương Tây không tính đến việc thẳng tay đàn áp tự do báo chí ở Việt Nam, cũng như sự độc quyền hóa bộ máy hành chính của những người trung thành với Đảng Cộng sản do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cầm đầu ông Bassat đã nói và kêu gọi các chính phủ ở châu Âu, Bắc Mỹ có các biện pháp nghiêm túc và áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu chống lại các đảng nguyên Đảng Cộng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp các nhà báo bất đồng chính kiến.